Xuất tinh là gì? Xuất tinh là sự xuất ra tinh dịch từ cơ quan sinh dục nam và thường kèm theo cực khoái. Nó thường là giai đoạn cuối cùng và là mục đích tự nhiên của kích thích tình dục và là một phần cơ bản của thụ tinh tự nhiên. Bệnh xuất tinh sớm là gì? Là hiện tượng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chủ định và mong muốn của người đàn ông. Có thể nói xuất tinh sớm là một hiện tượng thường gặp, ít người đàn ông nào trong suốt cuộc đời không trải qua ít nhất một lần xuất tinh sớm. Nguyên nhân gây nên xuất tinh sớm Nguyên nhân gây ra hiện tượng này phần lớn có nguồn gốc tâm lý chẳng hạn như lo lắng, căng thẳng hoặc do những kích thích quá độ mà người nam không tự điều khiển được cảm xúc của mình. Xuất tinh sớm không hề có lợi, tác hại của nó khiến giảm khoái cảm tình dục, gây liệt dương ở nam giới, dẫn đến cơ thể mệt mỏi. Hậu quả xuất tinh sớm Xuất tinh sớm lâu ngày gây nên hiện tượng giảm khoái cảm tình dục, liệt dương ở nam giới. Quá trình này kéo dài dẫn đến cơ thể mệt mỏi và gây ra mặc cảm, tự ti đối với chủ thể và khoái cảm không trọn vẹn đối với đối tác. Cách phòng chống và điều trị xuất tinh sớm kéo dài thời gian quan hệ tình dục lâu hơn. Phương pháp điều trị bệnh này chủ yếu là từ yếu tố tâm lý như thư giãn, hoạt động giao hợp chậm lại, hoặc cố nghĩ đến chuyện gì khác trong lúc đang hưng phấn cực độ, mang bao cao su để làm dương vật ít nhạy cảm hơn. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.